chụp lại màn hình ờ, hôm nay bình giảng chị có hiểu không vấn đề không chị cho ờ, một số cái ờ, câu trả lời giúp mình thôi chị thùy nữa rồi cho ý kiến đây chị thùy Thảo Thùy bà thoát rồi à? Vừa nói dừng phát bà thoát rồi. À đây, vẫn còn. chị Thùy học thế nào? Dạ. Nghe không, nghe không em? Nghe rồi. Rồi chị Thùy hôm nay học à, thấy bài học của mình như thế nào? Có có hiểu được vấn đề không? Mà có các phần nào chị cần cải thiện không? Rút kinh nghiệm không để làm hay là gì? Có vấn đề để mình giải đáp cho chị không? Hello. À, rõ rồi. Chị nói đi. Sao thầy? Và chị học hôm nay chị cảm thấy thế nào? chị thấy là ok có nhiều cái phải uh, nó khác thầy cường lắm à, quá khác gì ạ bởi vì sao những cái này mình à, ờ, những cái này mình mình làm mà mình thực tế mà dạ, nó khác nhau những khác những người là nó khủng nào dạ. bởi vì những bài giảng những bài giảng của mình tập trung vào khách hàng bán lẻ con là cái đầu cái gì nói vậy rồi à, bạn đi rồi đi đi sẵn đi cảm giác sao em em ờ, cảm giác sao hôm nay tôi thấy sao thấy khác không mọi hôm không học thì khác rồi dạ, à, à, anh ưu quái lớp này giữ lần trước em học mà nhồi muốn chết dữ <laughs> chết dạ lớp này lộ trình à, mọi người dễ thở dễ thở đúng không từng bước một này đúng không dễ thở à, tốt rồi lần này có mấy người đẹp học người <laughs> đẹp đúng rồi à, thì huy huy giúp chị hương nhá đấy huy giúp chị hương cái phần phần uh, du kích bởi vì anh, anh thấy cái sản phẩm của chị hương ấy là nó quá tốt bởi vì sao nó tốt ở điểm nó kêu em nhiều quá toàn nổi tiếng ngọc sơn là nhiều, nhiều người lắm mình thấy là nhiều người lắm <clears throat> làm được hương huy ạ dạ, dạ làm uh, chị hương cứ làm những mà trong cái lộ trình mà lớp này anh bình dạy đã rồi à, sau đó là là là sẽ có bữa năm anh bình dạy xong thời lượng sớm á, thì à, à, sẽ có năm mười phút gì đó em em sẽ chia sẻ à, về những cái gì mà em sẽ, bên bên em à, điểm mạnh rồi à, tổng hợp và rồi góp ý thêm cho chị Hương nha. Rồi, rồi ok em rồi. Dạ, cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhá. Dạ dạ dạ. Cảm ơn em trước anh. <laughs> dạ. dạ à, ờ. ờ, đêm trước chị còn về ờ, hỏi em gió làm chuyện em gió dạ phải xin lên bình mới dám lên sóng chứ đâu có dám nói lung tung được dạ, <laughs> à, nói chị à, chị quyên sao chị quyên bà quyên rồi bà quyên là tổ ở chập ma rồi hiểu lắm đã mơ rồi đêm qua 12 giờ em này với chị Quyên chị Thùy mà mà nói chuyện từ tối 12 giờ đêm tối nay tiếp nhá đến một giờ nhá <laughs> trụ nổi không chị Quyên này hỏi thật nhá có trụ nổi không có trụ không không trụ. cái này thì cũng không cũng không cũng không có nặng lắm là tại chị chưa vô thực tế chị làm cho nên nó còn chị thấy nó nhiều việc á mà Bình ơi cho chị hỏi tí là ví dụ như cái lĩnh vực của chị thì có cần phải làm nhiều pay như vậy không mình à vẫn vẫn làm tốt rồi vẫn làm tốt để khách hàng nó sợt từ khóa hôm trước mình làm thử bên à, trà sữa rồi trà sữa là khách hàng sợt nhiều lắm đây ừ. cho cho cho bà xem nhé cho, <laughs> cho bà học bà à, cũng bà thật mà đang nói là bà đây trà sữa nhé từ khóa này chị xem này ở ờ, trà sữa này chưa dịch nhá đang dịch này à, xem từ khóa nó tìm này khủng này rồi trà sữa chân châu đường len này là một thương hiệu là trà sữa chân châu là trà sữa than tre trà sữa rồi, rồi trà sữa gần đây này trà sữa gì đây ôi má nhiều lắm này nó tìm kiếm này cả mười mấy ngàn này trà sữa gần đây nhá em là cái fanpage mà trà sữa gần đây thôi rồi hay hoặc là làm gì gần hoặc là làm một cái Google Maps Google Maps trà sữa gần đây <laughs> rồi, xem này xem nhá rồi trà sữa gần đây nhất này 590 khách hàng tìm kiếm này Thế được không? Ừ. Tính từ khóa này, vệ tinh đấy, làm được. À Huy, chắc làm nhờ Huy giúp rồi. Huy sẵn sàng <laughs> cho Huy luôn dạ. nhờ bắt bắt kéo Huy luôn. Huy, Huy giúp phần uh, du kích đi. Thật đấy, bởi vì những này rất rất cần. Rất cần. <clears throat> nha mọi người chú ý làm du kích này thì những cái trên màu xanh nhá là làm được chị nhá có khen tìm kiếm mà chúng ta làm được hết này thấy chưa tháng 5 ừ. này là có 17.910 khách hàng tìm kiếm này chị thấy khủng không mà bây giờ đang dịch nó vẫn xuyên này này chị bảo hết dịch sao nó còn mạnh nữa nhé đó ừ. cái này làm được chị nhé ở Google Maps nhiều thứ phải làm lắm cho nên anh chị cứ bình tĩnh nhé. đừng tẩu hòa nhập nhập ma vội nhé cứ bình tĩnh bộ trình từ từ, từ. Này, này thầy thầy search sẵn ờ, cho mấy cái từ đang làm bên bay à, chị làm chị nhập cho em mà ờ, đọc đi đọc em từ khóa đi món gì chị đang ờ, tập trung bán hải sản thôi chị thùy hay à, chị quyên đấy thùy hay quyên nói đấy thùy à thùy à tưởng nội chị quyên rồi cua nhá cua cà mau à, cua cà mau <laughs> cà mau bấm sợt này để xem này <clears throat> rồi <laughs> có rồi chị chị đây chị quyên này cua cà mau giá lập được fanpage không hở chị chị thúy lập được giá sập này. <laughs> thấy chưa nhìn xe này nó sập này giá 320 khách hàng nó thấy này à, cua cà mau thành phố hồ chí minh lập được giá rẻ này hà nội này không không dây à <laughs> làm gì ngon đây là từ khóa này nguyễn thái bình rồi là cua cà mạ ở đây đấy anh chị chị thùy nhá đấy <clears throat> lập được nhá cứ làm đi không sao đâu cứ lập cho bình đi à lộ trình này mình tặng anh chị cái khóa học gì ta Google Maps đúng không à, mọi người nhé chiếu mình gửi link nhá mình gửi link anh chị bấm vào đó này à, anh chị bấm vào link đó đúng không thì là đến cái phần chuyển khoản ấy không không phải chuyển đâu nhá đấy, là mình đã bán cho những bán sản phẩm số của mình cho người khác còn lớp này mình hứa mình tặng đấy thì anh chị chỉ việc bấm vào link và bấm thông tin thì sau khi anh chị bấm thông tin xong là anh chị cứ bấm là bảo đã chuyển khoản rồi gì đó mình sẽ tự động mình gửi cho anh chị cái khóa học nhá anh chị xem nhá ok không bây giờ kết thúc rồi nấu cơm thôi tối đi chám tiếp nha ừ. chị nha tối nay học zalo tiếp à bình ơi cho chị hỏi tí bình ơi dạ chị nói đi mười mười mấy cái fanpage là mười mấy cái logo với lại cái hình nền khác nhau luôn hay là không cần một cái được không cần đâu à chỉ có khác tên thôi ha được khác tên chị ạ khác tên còn về nội dung chạy trên đó cũng là giống nhau hay là phải khác nhau à, nội dung á nội dung thì có thể giống nhau có thể khác nhau <laughs> ví dụ này nhá à, cái cách mình làm cái này mình à, nó lại nó, nó tự nó khác nhau đúng không ví dụ như này đây từ từ đã từ từ, từ đã sao cứ bình tĩnh đây ví dụ đây một cái phiên fanpage mình làm phiên fanpage đây là cái fanpage là cua cả mình, mình cho chị xin cái mai map này với cua cả màu dạo vào vâng, cái này miễn phí nhá cua cái mai map miễn phí cua cả màu anh Thái rồi anh Tài anh Thái làm demo chị uh, chị Thùy luôn này còn là pay pay chính của mình nhá pay phụ nhá đây là pay tổ tiên anh chị nhá rồi <laughs> mình sẽ làm một cái pay này ta làm một cái pay này cua cà mau giá đúng không làm cua cà mau giá một pay này đúng không đó một cái pay cua cà mau giá này thấy chưa sau mình làm pay khác là nó gì là uh, mua cua mua cua cà mau ở đâu từ khóa hoặc mua cua cà mau giá rẻ ví dụ như vậy tính từ đi dạ. từ giá thành đọc thành từ gái vậy mình lâu không gặp gái ok như vậy là hai pay đúng không thì hai pay này để khi chị à, à, cái gì đấy hai pay này nhá hai pay này khi chị viết bài ấy, nhớ này phải trở về cái pay chính này anh chị hiểu không gọi là gì bách linh bách linh bách linh bách linh hiểu vấn đề không backlink nhá à. backlink ở đây đó tăng thương hiệu cho cái cua à, cho cái cua cho cái pay chính này để lên top nhanh chị nhé backlink backlink thì những cái pay vệ tinh là nhiệm vụ đó là gì viết bài viết chia sẻ rồi viết bài viết gì đó đúng không sau đó muốn mua hàng thì lại trở linh về đây hoặc trở linh về một cái bài viết bán hàng trên cái pay chính này các chị hiểu không để nó tăng gì nó tăng giá trị cho cái cây này cây cụ này à. cho màu đỏ đi anh chị vấn đề không thì cái phần này là phần là Huy Nguyễn nắm rõ nhất này Bình làm cũng được nhưng mà không thời gian anh chị hiểu không thì có người chuyên về cái này thì mình khỏe chị không ừ. mục đích của Bình đấy là trôi <laughs> vào đấy <laughs> giúp anh phần này Huy ạ Huy ơi hello yeah. Dạ. Huy, hello dạ. em đừng cạo đầu giống anh mình nhá dạ hôm tóc em vẫn còn dài lắm Ừ. cũng không nắm được luôn làm <laughs> gì à thì ra là vậy làm này là chị à, chị Hương khó bán bán dầu của cho mình lắm em ạ thật đấy chị Hương khó bán lắm các mọi người chú ý nhá thế cái phần này là ừ. ok nếu mình bình rảnh mình chia sẻ cho mọi người một cái buổi về du kích nữa thì cái phần này tốt nhất gặp Huy nhá phần này nào phần này mình làm nhiều rồi làm nhiều rồi học thầy Huy rồi buổi nào mình để buổi ra cho Huy chia sẻ đi à, ờ, sẽ để buổi cho Huy một ngày Huy chia sẻ Huy chém nhá <laughs> chém mấy chị cho anh chém tinh bành rồi <laughs> làm này phải kiên trì nhé làm du kích thì phải kiên trì các bạn ạ các chị ạ là nó phải có thời gian nữa xây nhiều cái lắm mình test thử rồi mình biết rồi không yeah. Ờ, làm này phải nó cực lắm nhưng mà phải kiên trì mới có kết quả chị chỉ hỏi thôi mình ví dụ Đó. như mấy cái bếp phụ này nè thì mình dạ. đưa về bếp chính nhưng mà cái mấy, mấy cái bếp phụ này là không có đăng bài bán hàng đúng không thì vẫn đăng được mà sẻ. Ờ, vẫn đăng được không sao hết vẫn đăng được vẫn đăng được bình thường à chị sử dụng cái hút của thầy đấy đăng thoải mái đúng không hút của thầy không, ý là ý là ý là cái mấy cái nội dung rồi đó là mình vâng. uh, mình viết lên trên đó dạ vâng. nó, nó giống giống giống nhau đọc nó cũng ngộ ngộ đó của khách hàng nó có vào cùng đây cùng lúc nó có hiệu có nó sợ từ khóa nhớ nó vào hơn nó sợ vào từ khóa của cả mau giá đúng không ờ thì nó đọc phải viết bán hàng nó trở về cái pay chính của chị ví dụ như vậy không sao hết không ảnh hưởng không hiểu gì hết không ảnh hưởng chị ạ không ảnh hưởng là cái bài viết của mình là có thể là gì mình hoán đổi cho nhau ví dụ hôm nay ở pay trở về cái trở về pay chính pay chính nó là sao chị chưa hiểu khúc đó đây ví dụ em có cái pay này đúng không à, vay ờ, ở một cái vay demo nhá vì em có một vay ờ, đây vay ờ, chatbot marketing chẳng hạn này chatbot marketing đúng không và em viết một bài chết rồi chết rồi lộn rồi bấm lộn đây em viết một bài đúng không em vừa viết một bài à, viết một bài em chia sẻ giá trị đúng không tiêu đề bài viết là có chữ từ khóa ví dụ về đề cua đi à, cua cả màu giá rẻ cua cà mau đúng không gái rẻ à, giá rẻ con gái rẻ gái rẻ rồi rồi gái gú thôi có giá rẻ đúng không không bắt đầu em viết bài gì là cách lựa chọn abc cua cà mau và để mua hàng đúng không cái gọi hành động này để mua à, cua cà mau có chứa từ khóa nhé chứa từ khóa tìm kiếm nhé cua cà mau giá tốt à, liên hệ ngay liên hệ này dạ liên hệ hai chấm này sau đó em lại chuyển sang em tìm một cái pay ở à, đây <clears throat> rồi em em tìm cái bài viết ở cái pay cũ nhá pay cũ là pay gì thương hiệu của chị đó đó rồi em tìm một cái pay xem có cua cà mau đây không cua cà mau không đây của anh thái đúng không là có thể gì có thể là từ từ đấy nhá từ cái nút đợi xíu đợi xíu rồi có thể này có thể chị có cái đường dẫn nhé đường dẫn của phần chat này của khu cà mau anh thái chị thả vào đây chị dán vào đây này để khách hàng nó bấm vào link này đúng không hoặc tốt nhất là mình gì mình thu gọn cái link này lại họ bấm đây là nó tự nó trở về cái phần chat hoặc là hoặc là hoặc là chị kiếm một cái bài viết quảng cáo mà chị đang chạy bán cua đâu chạy mất tiêu rồi đây ví dụ chị đây là bài quảng cáo của chị đúng không ví dụ đây chị chị bấm vào cái nút là chị bấm vào chỗ đây vào ngày này 2 tháng 7 đúng không là cái bài post này và bài post đúng không Ở ta à sao cho hiện vậy bài post đây về bài post này đúng không tắt bớt này đi cái nó nặng copy bài post này đúng không copy bài post bán hàng này bài này đúng không đây có mấy ngàn người ờ, ui bình luận nhiều này sao chị dán vào đây đúng không chị dán bài post vào đây biết sao nó nó trở về cái pay cũ được nhá hiểu vấn đề không rồi sau khi nó, ờ, nó bấm vào đây đúng không thì nó trở về đây nó trở về cái bài viết bán hàng này họ đã đọc tiếp họ xem được giá trị ừ, thấy như người like này nhá ui mua hàng nhiều này nhá 577 người mua này thế là sao chốt thôi chị ạ à. các chị hiểu vấn đề không để sao để là nó tăng được cái giá trị cho cái thằng à, cua cà mau anh thái này đây cách gì cách để thương hiệu cho cái này để lên cấp nhanh nhất này các chị hiểu vấn đề không đó nhá làm kiểu này thế đây những cái phụ của mình thì mình nên gì sử dụng cái hệ thống này để đẩy gọi là du kích đấy anh chị ạ mạng nhện đấy đấy theo chị xem này khóa học mà marketing mạng nhện của mình nhá là chị làm theo là ok ngay hiểu vấn đề chưa ăn cơm chưa mình à, cho hỏi thêm một câu nữa mình có nên dùng hashtag không mình à có hashtag là có đấy hashtag chỉ à, ít hashtag chị nhá ít hashtag có hashtag à, chị uh, à, quyên xem cái bài giảng của mình nhá mình có làm giới thiệu hết đấy, hashtag cho hashtag vào làm hashtag thôi được rồi nhưng, nhưng không nhiều hashtag quá thầy cường lại lại nói đừng dùng hashtag đẹp bình ờ, không sao không sao dùng hashtag được chị ạ hashtag nó một cái tối ưu seo mình thôi hashtag tối ưu seo của mình không không hiểu nhé mình dùng nhiều quá thì bị gọi spam dùng vừa phải thôi từ 3 đến 5 cái hashtag được rồi à. hiểu vấn đề không ít thôi đấy ví dụ đây là cua từ khóa là cua đúng không cua ship trừ này cà này à, mau như vậy sau dưới là gì giá ờ, uh, tour Cà Mau xong rồi em cho dịch những từ này lại này dịch lại này dịch lại này dịch lại này được chưa đó hoặc là gì cua uh, cua này <clears throat> giá rẻ như vậy đó như từ khóa đấy chỉ hiểu vấn đề không ừ. ba đến năm cái được rồi chứ từ khóa là ok rồi và như vậy nhá à, thôi nghỉ thôi nghỉ để chúng ta gì để chúng ta làm bài tập nhá bài tập về nhà cho anh chị đấy nhé ok xin chào và hẹn gặp lại ở buổi sáng ngày mai mình có ngủ trưa không anh Bình không em ngủ đâu dạ gì tí tí, em, em em em em gọi anh nha em em uh, chuẩn bị họp bên uh, bên bên bên team của em uh, tí uh, tí em gọi lại anh bình uh, anh em mình bàn chút việc nha để hỗ trợ cho mấy anh chị đi được tốt hơn có số thì chắc gọi luôn gọi luôn đi bây giờ tắt zoom gọi luôn thì nhá anh thì thích làm dạ, này thì để để cho em gọi em nha ok nhá thì anh chị hiểu vấn đề chỗ này không thì cái dạ. phần này là phần trong bài giảng nhá lộ trình bài giảng được tặng anh chị đấy dạ. nhá tặng anh chị đấy không nếu anh chị mà không muốn tặng thì lên Yurika nhá bấm mua ủng hộ bình khóa đó trăm mấy đấy <laughs> đấy mình đã tặng lộ trình hôm trước rồi mà ok nhé bài tập về nhà anh chị nhớ nhá ok nhá thì phần này mình sẽ nói chuyện với Huy để để Huy hỗ trợ các bạn nhé Ok Xin chào và hẹn gặp lại ở trong buổi sáng ngày mai Xin chào, xin chào. Bye, bye cảm ơn nhiều okay, Xin chào